Bốn bài cúng ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp. Cúng ông Táo hay còn gọi là Táo Quân hay Thổ Công là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Không những ông là vị thần định đoạt may, rủi, phúc họa của gia chủ mà còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Cúng ông Táo thường diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp. Sau đây là nội dung bài cúng ông Táo cho các gia chủ. Hướng dẫn bạn chuẩn bị mâm cổ trước khi đọc bài cúng ông Táo. Theo câu chuyện dân gian, nhà nào cũng có một ông thần bếp cai quản công việc trong mỗi gia đình. Truyền thuyết kể mỗi thần bếp có ba vị táo quân, ba ông đầu râu. Hàng năm cứ 23 tháng chạp lại lên trầu trời, tấu trình mọi việc trong nhà năm cũ. Táo quân gửi cá chép lên thiên đình, bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng nhà. Đồng thời, thay gia chủ bày tỏ mong muốn. Đồng thời, thay gia chủ bày tỏ mong muốn năm mới vạn sự an lành, đủ ăn, đủ mặc, vì vậy, người dân Việt Nam cứ đến 23 tháng Chạp là thành kính sắm lễ để cúng ông Táo lên chầu trời. Theo như các nhà tâm linh nói rằng, lễ cúng ông Táo không nhất thiết phải rườm ra, cậu to cậu nhỏ mới thể hiện sự thành kính của gia chủ. Nhiều nhà cúng cậu bằng nhiều nhà cúng cậu chay. Theo hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Duệ, Viện Phật giáo Việt Nam, việc cúng tiễn các táo được thực hiện tại nhà. Lễ cúng ông táo bao gồm các vật như sau. Một mâm cậu mặn, bánh, kẹo, trầu cao, rượu, cổ mặn gồm bánh chưng, giò lùa, xôi, bánh canh măng hay khoanh vịt vai luộc, gà luộc, hương thơm, lọ hoa tươi, lọ quả tươi đẹp. Ba bộ mũ áo, chia hài táo cong, vàng nén, có nơi chỉ dùng một đến ba lễ tuyền vàng, tượng trưng, ba con cá chép sống. Cá chép sống sau khi cúng xong phải phóng sinh tại ao hồ, sông. Nhiều người dùng cá chép giấy thì hóa vàng đều được. Lưu ý về thời gian cúng táo quân, không nên cúng ông táo trước hoặc sau ngày 23 tháng Chạp, lễ cúng ông táo truyền thống cũng như thường cúng đúng ngày 23 tháng Chạp và phải cúng xong trước 12 giờ trưa để các táo kịp lên thiên đình hợp. Sau khi cúng táo nguội xong, các bạn cần lau dọn bàn thờ và tiến hành rút chân hương. Chỉ đây là 4 bài cúng ông táo ngày 23 tháng Chạp, bạn hãy tham khảo. 1. Bài cúng ông táo ngày 23 tháng Chạp. Hôm nay là ngày tháng 5. Tên tôi là cùng toàn gia ở số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh. Kính lại Đức Đồng Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Thổ Địa Long Bạch Tôn Thần, của phương ngũ thổ Phúc Đức Chính Thần, hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối chạp, gia đình sửa lễ bạc dân lên, cảm tạ phúc dây nhờ thần phù hộ, kính mong thần tao bẩm giúp cho, bên trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp, cảm thông sinh tấu thật thà, cầu mong giúp đỡ lợi lạc, người người no ấm cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lần, việc việc thành công bầu cửa ngút khí lành mang mát, muôn trong ơn đức vô cùng cận cốc. 2. Bài cúng mong táo chào trời Nam Mô A Di Đà Phật Vái lại ba lần Kính lại Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Tính chủ chúng con là Ngụ tại Nhân ngày 23 tháng Chạp Tính chủ chúng con thành tâm Sửa biện hương hoa phẩm vật xiêm hài áo mũ ghi lễ cùng thần, dâng lên trước án, dân hiến tôn thần, đốt nến tâm hương chót lòng bái thỉnh. Chúng còn kính mời Ngài Đông Trù từ mệnh táo phủ thần quân giáng lâm trước án hưởng thụ lễ vật. Phỏng theo lệ cũ, Ngài làm vị chủ, ngũ tự gia thần soi xét lòng trần táo quân chính giám. Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cuối sinh tôn thần, gia ân trầm trước, ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái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 thổ giao thổ trạch tứ phương ứng giáng thỉnh môn thần phúc sự, thỉnh tỉnh thần thanh thủy, thỉnh hòa thần thường thiên, thỉnh bếp thần linh hỏa, thỉnh vua bếp tam tài, thỉnh sĩ thần, thỉnh cố cung thần trong nom trong gia nhân thỉnh ngũ phương ngũ đế, hỏa hóa ngân lưỡng tống tá vương, thường thiên hảo sự quảng tuyên dương, phùng đạo tùng kinh, kỳ thao thanh bình đệ tử, phạm cư địa trung hoa, tỉnh thị hiệu, kim nhật kiền thành, dị hương trước thành sái chiền nghi kính cáo cửu thiên trù phủ tôn thần chưa vị tiền viết duy thần linh thông thiên phủ trạch phái nhân hoàng công sùng viên đế đất bị dưỡng quần sinh đệ tử mỗi niên tứ quý ngưỡng tại tôn thần bảo hữu nhật thực chi gian ngôn hoặc phi lễ hành hoặc phi nghi trù tạo chi tuế hoặc phần mau cốt hoặc đôi uế ô bất tri cấm kỵ mạo phạm táo quân đại vương hàng tài trí họa Dĩ trí gia trạch bất an, kinh doanh bất thông, nhân đình bất vượng, sinh xuất bất lợi, thường sinh bệnh tật chi tay. đại tử hợp gia kiền niệm, bậc kim đại cát lương thần, phụng dụng táo vương, phụ quân chân kinh nhất quyển. Bổ tạ linh văn dứt hàm, thành khẩn bái lễ, thượng phụng, cửu thiên giàn trù tự mệnh. Thái uất uyên hoàng định phúc, phụng thiện thiên tôn vị tiền, phục nguyện đại thi xá hữu, vĩnh tăng phúc lộc, phong hung hóa cát, Phậu ước an ổn, thánh từ đồng hồi, chiêu cách văn sơ, thiên vận, niên nguyệt nhật. Trên đây là bài cúng ông táo trong ngày 23 tháng Chạp, bạn có thể tham khảo hoặc sử dụng tại nhà. Chúc gia đình bạn chuẩn bị sắm lễ và đọc bài cúng ông táo thật suôn sẻ, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.